đào xa đêm ngày anh nhớ lại bồi hồi đọc những cánh thư thôn quê em vẫn đợi chờ ngày anh về lại dệt thơ tặng em ơi anh đi gìn giữ biên xa em đợi mỏi mòn trông ngóng theo cánh chim bay cách biệt bao ngày và nỗi nhớ trao dâng trong mắt trời ngày gặp mặt cho sẽ dắt người lính nơi đây quản lý bao nhiêu yêu nghi thương yêu nghi lắm canh nghi trường và tình mình trao trái tim xúc động soi bóng ngàn vì sao tình anh như biển giặt rào chờ bao còn đi sóng nghi giạt đi vào bên đi giạt đi vào bên đi mơ đợi chờ thời trông nghĩ ngắm một ngày vì công nên đi sắt ni công nên đi duyên ta gắn cho nhau chung đi cầu đôi